ni sikini inesu tiene juina sin ho ni ga chaka cuenta nesu siga sin niño kini iriani ata su na ha ni jimu nesu taru ine hui ma rajmi kui yo ni ga i ruani ni ini nesu taru i ruani ni ini ne tukui ni saninya ni ta simu nesu taru ine hui na tati ga kana hui nesu sikini ne hui na sin ho ni raji ida ni kini inesu tiani Kana nongorua nesu, ni nesu, nenu kwa kami ria nesu. Kazin ko musu, ni ze zi mui zo to kata chichirue zo ma. Ni zi kata rua nesi nyo, ni we tan kata rua nesi nesu. Chi te kaun nesu, chi no kwa. Ni nga kami nesu, chia nesi ni te kaun nesi, chi no kwa nesu. Sa ni we tana kiran sayun nesu, raji i, ki anesi, tati nuni i nesi, maa zakane na, maa. Sinui zika na ninui zika mi nuôi sinuka maya aha rianesi yo ninita hakin warianesi sama saniya ninita sa grinesi katronesi chayi zika kinesi hama sigini i huy, hui ni ta, na gini i mare riani kazi koga kin nita si warianesi sinui sigini i nesi ya kana mune sao kana nesi sama Adi gì gozi no gia nesa gia ma sani ga kini enesi tikana wini hwe gia sani ga ta niwa na kini i chia nesi niweda na kini i si, chia nesi sani weda na ga wini da ga ni gizi no kwa no reña sino kwa maya ha ni ta khazi goza ji i gia ria nesi sani kini i si, nesi sani ga ga na ma asana ki anokwa ruwa nesu ni ne ga maare ya ha ni gane ganda ma tiene su ni we hui ma espíritu yanga ni we hui sa kana nengriane hui raji ni we ta na kana nene su raji yango ne hui tadi asin ka ka ji izin itigan sino ga ma ya ni ga kanene su ga na ha we raji ne no na ka mi riane su da ga ne zi kudra ne su cái no ya ne su nyo negri nesi roa chinui nesi nesu ni kujimango wi ni jiwango si tagawi go nesu ni korku ni kanerwa so si tagawi neso ria maya ha ni dana ki a neso tadi nun e neso maare ni nun e neso nyuma sa ni weda na kata yo ni ga kujimango ta ria nesu yo ni kana no roa nesu si weda na kamwi da ni ga da kata ria neso adisine nino gatal nino gana reanesu tadi nene ganesu